chào các bạn hôm nay mình làm cái video clip về có giết à, nhúng nước sôi ăn với rau răm nha à, có giết này mình là mới vừa làm cái bụng à, mới vừa chết đó các bạn mới vừa làm bụng xong chứ còn mà để bụng thì nó ghê quá thì mình sẽ làm video clip nhắm với nước sôi à, kẹt với rau răm và ăn sống như thế nào các bạn nhé đây thành quả đây các bạn một à, đĩa cá giết các bạn mình mới vừa à, làm ruột xong đây à, là một rổ rau rau răm các bạn nha chuẩn bị mình chuẩn bị ăn sống á và mình đang và mình đang nấu nước sôi rồi đây mình đang chuẩn bị là mình làm muối tiêu chanh các bạn mình đâu quét chanh vô các bạn luôn tại bếp luôn các bạn nhé rau đây ngon lắm các bạn các bạn thử hai có hai lớn các bạn nha sữa hơi to ngon bọt và về đây mình cái gốc lại đây các bạn